Chào mừng em đã quay trở lại kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng Suy keo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái má nhận định cũng như là những cái má đầu tư chuẩn nhất để ngầm có thể tham khảo và đầu tư. Thì vào ngày mai chúng ta sẽ có hai trận đấu được diễn ra trong cái khuôn khổ U22 của SEA Games 32 năm nay. Đó là trận đấu giữa Philippines đối đầu với Myanmar và, và Campuchia đối đầu với Indonesia. Thì ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ nhận định cho anh em trận đấu đó là Philippines đối đầu với Malaysia. Thì trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023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 Ờ, phần sân của Myanmar sẽ đưa ra mức chấp là 0.75 đối với phần sân của Philippines khi mà anh em bộ một vào Myanmar sẽ ăn được 0.72 và cũng đó anh em bộ một vào Philippines sẽ ăn đủ còn hiện tại thì kèo tài xỉu chỉ được niêm yết ở mức là 2.5 mà thôi thì anh em bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.74 còn anh em bỏ một vào kèo xỉu thì cũng sẽ là ăn đủ còn ở kèo cược chấp hiệp 1 thì anh em có thể thấy là sẽ được niêm yết ở mức là 0.25 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hòa thì hiện tại anh em thấy ở trên trang sẽ chưa niêm yết mã kèo góc và kèo thẻ thì hai mã kèo đó ở ờ, gần cái giờ bóng lăn từ vài đến vài à, tiếng đồng hồ từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì nhà cái sẽ niêm yết những mã kèo góc kèo thẻ lên cho anh em có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì ở trên trang chỉ có một số máy kèo chính liên quan đến tỷ số cũng như là tổng số bàn thắng rồi, cơ hội kép, cực thắng áp đảo, tỷ số cách biệt. Thì hiện tại anh em nào mà còn là đang chơi qua thầu qua cò, chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư ấy, mà anh em chơi qua thầu qua cò thì mất rất là tiền lại nhiều tiền like tiền phí mà đúng không? Như em kết cái thằng uh, Myanmar ở trên trang chơi cái mã kèo là 0.75 ăn có 0.72 mà thôi vậy thì ở bên ngoài thông ngoài cò nó còn cho anh em ăn tầm 0.6 thì anh em đã mất bất bao nhiêu rồi nếu anh em thua thì anh em thua đủ mà ăn chỉ ăn được từ 0.6 mà thôi như vậy anh em thấy ở trên trang nhé ở trên trang còn có mã kèo là Myanmar anh em bổ một vào Myanmar ở mã kèo là chấp một trái hòa sẽ ăn đủ thì anh em có thể nằm ở trong mã kèo này chứ ở ngoài thầu ngoài còi chắc chắn chỉ có một mã kèo duy nhất đó là mã kèo ở ờ, chấp 0.75 và cũng đó là mã kèo tài xỉu 2.5 vì vậy cái việc mà anh em ở chơi ngoài thầu có vừa mất tiền lai tiền phí vừa phải vô một mã kèo rất là sớm là rất đã là rất là thiệt thòi cho anh em rồi. Cho nên mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia bộ đầu tư bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào thằng thầu thằng cò nó hết và cùng đó anh em nào hiện tại mà chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một uh, người quân sư có thể đưa anh em vào bờ ấy, thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hỗ trợ anh em uh, đưa ra những cái mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất về các trận đấu anh em yêu thích cũng như là đưa cho anh em một trang chơi uy tín để anh em có thể tham gia đầu tư của cùng với nhóm của Việt Dũng còn quay lại trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại anh em thấy ở trong cái bảng xếp hạng của bảng A ấy, thì hiện tại Myanmar đang có cho mình vị trí thứ hai sau khi mà có 3 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là hai chiến thắng và một trận thua thì hiện tại là Myanmar đang cách biệt với vị trí thứ nhất là Indonesia với khoảng cách là 3 điểm nhưng phía bên kia chiến tuyến là phần sân của Philippines thì hiện tại đang nằm ở chót bảng khi mà trải qua 3 vòng đấu thì có cho mình là một trận hòa và hai trận thua thì với chỉ một điểm sau mà 4 trận đấu á, thì U22 Philippines đã hết cơ hội giành được cái vé để vào cái vòng playoff và chỉ còn hy vọng giành cái chiến thắng để khép lại cái chiến dịch uh, thi đấu của mình với cái một trận chiến thắng danh dự như em có thể thấy qua những trận đấu của đội bóng này bị thủng lưới lên tới là 7 bàn và chỉ ghi được một bàn thắng thì anh em có thể thấy là cái đội bóng này đang gặp cái ờ, rất là nhiều khó khăn về cái ờ, mặt tấn công khi mà ở trong cái đội bóng này hiện tại chưa có một cầu thủ nào đủ bản lĩnh để có thể đảm nhiệm cái trọng trách nặng này đó còn bên phía phần sân của Malaysia thì Malaysia đã có một cái màn trình diễn khá là tốt trong cái trận đấu gần đây khi mà à, đội bóng này còn giành được cả chiến thắng trước à, đội chủ nhà Campuchia để à, có thể vươn lên cái vị trí thứ hai ở trên bảng xếp hạng và chạm một tay vào cái vé đi tiếp ở trong cái SEA Games năm nay. Chính vì vậy khi mà chạm trán với một đối thủ yếu hơn đó là Philippines thì ở ờ, uh, Myanmar đang rất là tự tin ở trong cái trận đấu này để có thể giành được chiến thắng uh, trước một đối thủ đó là Philippines, một đối thủ khá là được coi như là khá là yếu ở trong cái uh, bảng A này. Còn anh em có thể xem qua của mình trong những cái trận đấu gần đây khi mà phần sân của Philippines thì đã thua bất ngờ trước ờ, Đông Timor, một đối thủ được coi như là kẻ lót đường cho các đội bóng khác. Nhưng mà Philippines lại để thua Đông Timor với tỷ số lên tới là 3-0. Trong khi đó phần sân của Myanmar cũng rất là bất ngờ khi có thể chiến thắng ờ, trước Campuchia với tỷ số lên tới là 2-0 ở trong trận đấu này. Khi mà ở trong hai trận đấu này thì nhà cái đều đưa ra cái mã kèo chấp cho Philippines là hai trái hòa cũng như là Campuchia cũng làm hai trái hòa và kèo này đã là kèo ngược cho những anh em ờ, bet thủ còn nhìn trước đó nữa thì phần sân của Philippines thì sẽ có một trận hòa trước uh, Campuchia với tỷ số là một đều và có một trận thua 3-0 trước Indonesia còn bên phía bên kia là Myanmar thì đang có cho mình một trận chiến thắng trước Campuchia với tỷ số là 2-0 và có một trận thua 5-0 trước uh, Indonesia và trước đó nữa thì uh, chỉ thắng cách biệt 1-0 với uh, đối thủ là Đông Timor ở cái lượt trận ngày mùng 2 tháng 5 thì anh em có thể thấy ở trong lịch sử đối đầu thì à, hai này mới chạm trán với nhau có một lần ở năm 2019 khi mà Myanmar thắng à, Philippines với tỷ số là 2-1 thì ở cái trong trận đấu này thì uh, chỉ cần U22 Myanmar giành lấy cái thắng lợi ở trong cái trận gặp của U22 Philippines lần này thì uh, Myanmar chắc chắn là sẽ giành được một vé vào bán kết với cái cương vị là đứng ở vị trí thứ hai ở trên cái bảng xếp hạng của bảng A năm nay. Và một số cái thông tin khác anh em có thể thấy ở đây thì về cái việc mà hàng này đối đầu với nhau thì à, ở trong những trận đấu gần đây thì 10 trên 10 trận thì hai thằng này đều có ít hơn 4,5 thẻ phạt và cùng đó là 6 trên 8 trận đấu gần đây của thằng à, Myanmar sẽ có nhiều hơn 2,5 bàn thắng thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì đội bóng là giành được chiến thắng và có thể à, giành được điểm tiếp theo cũng như là cái má kèo nào sẽ là má kèo anh em có thể yên tâm và nằm vào trong trận đấu này thì sau đây mình sẽ đưa ra cho anh em một số má kèo để anh em có thể tham khảo ở trong cái trận đấu này khi mà nhà cái sẽ đưa ra những cái má kèo như là Myanmar chấp 0.75 và kèo tài xỉu 2.5 thì ở trong cái trận đấu này mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là Myanmar chấp 0.75 à, chấp một trái hòa ở trong cái trận đấu này và cùng đó ở kèo tài xỉu thì được niêm yết ở mức là 2.5 thì mình sẽ hướng cho anh em là má kèo xỉu ở trong má kèo là 2.75 bởi vì ở trong cái trận đấu này thì ở ờ, phần sân của Philippines gần như là đã hết cái động lực để thi đấu cho nên cái việc mà Myanmar có thể dễ dàng giành được cái chiến thắng ở trong cái trận đối đầu này là hoàn toàn có thể xảy ra và có thể thắng với cách biệt từ một bàn thắng trở lên chính vì vậy mình mới đưa ra cho anh em má kèo là Myanmar chấp uh, một trái hòa trong trận đấu này còn về má kèo tài xỉu tại sao mình lại đưa ra má kèo là xỉu 2.75 bởi vì anh em có thể thấy là Myanmar mà giành chiến thắng ở trong trận đấu này ấy, thì đối thủ ờ, ở cái lần gặp tiếp theo của U22 Myanmar chắc chắn sẽ là U22 Việt Nam hoặc là U22 Thái Lan chính vậy cái việc mà ở trong trận đấu này Myanmar cần uh, thi đấu một cách uh, bình tĩnh và giữ sức để uh, sử dụng cho cái uh, vòng đấu sau là một điều có thể xảy ra chính vì vậy mình sợ rằng Myanmar sẽ thi đấu chậm lại và chỉ giành chiến thắng cách biệt từ 1 đến 2 bàn mà thôi chính vì vậy mình sẽ đưa ra mã kèo uh, xỉu 2.75 ở trong cái trận đấu này cho anh em có thể tham khảo và đầu tư thì đây cũng chỉ là hai cái má kèo mình đưa ra cho anh em xem và tham khảo chứ chưa phải là má kèo cuối cùng mình chốt cho anh em ở trên cái video ngày hôm nay bởi vì những cái mã kèo ngon là chắc ăn nhất thì mình sẽ chốt riêng ở trong cái nhóm uh, của việt dũng ở cái kênh uh, ờ, tele lè cổng dũng soi kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình thì khi mà À, từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì mình sẽ gửi lên nhóm những cái má kèo ngon mà chắc ăn nhất thì mình khi đó thì mình sẽ có được những cái thông tin liên quan đến trận đấu để đưa ra những cái má kèo nào là má kèo anh em nên đầu tư và má kèo nào anh em không nên đầu tư mã kèo nào đầu tư mạnh và mã kèo nào đầu tư nhẹ chính vì vậy cái việc mà anh em nào là hiện tại còn chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ cho dũng qua tele a cầm dũng soi kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình để dũng có thể giúp đỡ anh em một cách trọn vẹn nhất để anh em có thể vào bờ một cách nhanh nhất và ngày hôm nay mình uh, nhận định sớm cho anh em trận đấu giữa Philippines đối đầu với Myanmar để anh em có thể xem và tham khảo. Thì mình xem phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo.